cho test thử máy thái trước cái cây này thì hơi nhỏ quá so với sức của máy lần ba bốn cây luôn đi Đấy, rất là đều anh nhìn đều đẹp này sao rút ra cho nó tắt. thôi để từ từ thôi bỏ bỏ nó cắt cây này là cây cây này là cây khô à à, cái khô cứng của nó vẫn chặt được này cái khô cứng cái mềm thì cái cái cái tươi thì nó dễ hơn nó đều anh ạ nó đều nhau hết mà đây hai này Được. bỏ vào khỏi nó nhảy ra là được nó vẫn chặt đất đấy mà đấy. đều rồi bắp đều hết luôn củ này là củ gì anh Ờ, thái không ờ, thái thân hơi mềm nó chỉ chặt băm như thế này thôi là mình phơi thôi Đây, motor chạy mà không nghe nóng luôn này, không có cảm giác luôn đúng không? Ừ. Nó mát, vẫn mát. Motor dây đồng, bảo hành cho anh ờ, một năm, cháy ờ, một đổi một Mà đây gì đâu ấy? Đoạn này thì quá ưng. hơi nhỏ bánh đà này. không nó vừa đấy nhỉ đây lưỡi chém như thế sắc trước mua cái, cái bánh đà nó dày cơ à thế à? nhưng mà cái bánh đà nó có nó có quan trọng nó quan trọng là dao